Oh.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 trai hoặc cái thân gái hoặc cái thân lên trời rồng quỷ thần hoặc cái, hoặc cái thân rừng núi sông ngòi ao rạch suối làm lễ cho mọi người để rồi được họ được giải thoát hoặc cái thân thiên đế hoặc cái thân ờ, vua chuyển luân hoặc cái thân thân quốc vương hoặc cái, hoặc cái thân ờ, cư sĩ hoặc cái thân tể phụ hoặc cái thân các hàng quan thuộc vậy cho nên ờ, tỳ kheo tỳ kheo ly yêu bà tắc yêu bà di nhận đến hiện ra những thân thanh văn là hãn bích chi phật và bồ tát để hóa độ chúng sinh chứ chẳng phải chỉ có phân phật hiện ra cho chúng thôi đâu địa tạng ông xem ta đã trải qua bao số kiếp được dần độ thoát những chúng sinh căn cường được tội khổ khó khai hóa như thế ngoài ra những kẻ chưa ừ. được phục được thời phải theo nghiệp thọ báo nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường giữ thời giữ chịu nhiều sự thống khổ thời ông nên nghĩ nhớ ta hảo cung trời đau lợi ân cần phó chúc đây mà các độ chúng sinh làm cho chúng sinh trong cõi ta bà này đến lúc phật sinh đặc ra đời đều đặng giải thoát gặp phật được đức phật thọ ký bây giờ những hóa thân địa tạng bồ tát ở các nơi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 làm cho chúng nó được giải thoát tận lợi ích lớn quý mong đức như lai chứa vì những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sinh lòng lo lắng quý mong đức như lai chứa vì những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sinh lòng lo lắng Đức Phật à, khen Bồ Tát rằng hay thay hay thay ta hỗ trợ cho ông được toại nguyện từ số kiếp lâu xa đến nay từ phát nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh xong rồi thở ông liền chứng quả Bồ đề ha ha ha